và đặc biệt đặc biệt đặc biệt là rất là bền vì vậy các hãng thời trang lớn nhất thường chọn dây switch này để mà làm trong các sản phẩm thời trang cái à, đế phíp này thì Kỳ Lăng nhập từ Ý một công ty chuyên sản xuất đế giày gọi là đế giày cao cấp đây là mẫu mà Kỳ Lăng đã khảo sát rất nhiều và mất rất nhiều thời gian rất công phu và chọn lọc được mẫu này là mẫu đẹp nhất và thịnh nhất và trường tồn nhất Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách và hôm nay Kỳ Lăng xin được phép giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm vừa hoàn tất. Đây là một đôi giày, đôi giày cá sấu, cá sấu độc bản của Kỳ Lăng Luxury. Đây là một đôi giày phải nói là Kỳ Lăng rất là ưng ý và một mẫu giày mà được rất nhiều khách hàng, rất nhiều khách hàng uh, chọn lựa và quyết định sử dụng mẫu giày này và đặc biệt đặc biệt là tất cả những chất liệu tạo nên đôi giày này rất là giá trị và đồ cao cấp từ da cá sấu nhập từ nhà máy thuộc da lớn ở trên thế giới này mà nhà máy này là chuyên thuộc cho những hãng thời trang lớn nhất đây là phần bề ngoài là da cá sấu và bên trong là da squid da squid là một loại da rất mềm và êm không có hạt togo và đặc biệt đặc biệt đặc biệt là rất là bền vì vậy các hãng thời trang lớn nhất thường chọn da switch này để mà làm trong các sản phẩm thời trang và Kỳ Lân cũng không ngoại lệ chọn da switch này để làm bên trong cho mẫu giày bởi vì rất êm và mang rất cảm giác rất là thoải mái dễ chịu còn ở phần đế giày thì đây là đế giày phíp à, đế giày phíp này là một loại đế được làm từ chất liệu cao su tốt nhất chọn lọc chất liệu cao su tốt nhất và kết hợp cùng thì có sử dụng là phần gỗ gỗ này cũng là chọn loại gỗ tốt nhất ở dưới đế gót dài và đặc điểm ưu điểm của ờ, đế phíp này là nhẹ êm và đi rất là thoải mái tạo cảm giác chắc chắn khi đi và nói chung là tạo cho chúng ta một cảm giác tự tin cái à, đế phíp này thì Kỳ lân nhập từ Ý Một công ty chuyên sản xuất đế giày Gọi là đế giày cao cấp Cộng với phần da nhập khẩu độc bản Những mà da này là những da có từ những nhà máy thuộc da lớn trên thế giới Từ những con cá sấu ở vùng Amazon Và được thuộc da bởi công ty chuyên về thuộc da Dành cho những công ty thời trang lớn trên toàn cầu trên thế giới này và camera đi cận cảnh đặc biệt cho quý khách xem một điểm đặc biệt nữa đó là phần logo logo là logo vương miện biểu trưng cho một sự cao quý sang trọng và quyền lực đặc biệt logo này được đúc bằng vàng nguyên khối và mỗi logo đính lên trên đó là ba viên kim cương vuông camera đi sát vào logo tranh đây Logo vương miện rất là sang nhưng mà chất liệu là bằng vàng nguyên khối và đính ba viên kim cương Và Kỳ Lăng luôn có sẵn những mẫu da tại showroom cũng như tại website à, Nếu như quý khách nào muốn mẫu giày nào hoặc là muốn kiểu da nào thì có thể liên hệ với Kỳ Lăng hoặc truy cập vào website kỳ lăng luxury.com để xem mẫu hoặc là à, nhanh nhất, cụ thể nhất thì à, hãy gọi cho Kỳ Lăng số hotline là 0901 247 247 và số này cũng là số Zalo. À, nếu như quý khách ở xa thì Kỳ Lan sẽ gửi mẫu trước từ những con da thành phẩm từ những nhà máy chuyên thuộc da cho những công ty thời trang lớn như thế này thì quý khách có thể đến trực tiếp hoặc là qua Zalo Kỳ Lan sẽ gửi mẫu cho quý khách chọn từ những cái con da thành phẩm của những nhà máy thuộc da đây như con này là con độc bản nè và chỉ có duy nhất một con này thôi còn lại duy nhất một con này nói chung là rất nhiều màu sắc và kiểu da bóng kính hay là da uh, như thế này có những đường chỉ như thế này hoặc là da có phủ bột vàng như thế này và sau khi quý khách đã chọn được mẫu da rồi có thể là da cá sấu hoặc là da đà điểu hoặc là da cá mập như à, bên trong này hoặc là da Epsom da này thì các hãng uh, ờ, LV Hermes cũng hay dùng và nói chung là quý khách chọn được mẫu da màu da thì Kỳ Lăng sẽ lên sản phẩm như thế này mẫu này hoặc quý khách thích bất kỳ mẫu nào Kỳ Lăng cũng đáp ứng được cho khách nhưng đây là mẫu mà Kỳ Lăng đã khảo sát rất nhiều và mất rất nhiều thời gian rất công phu và chọn lọc được mẫu này là mẫu đẹp nhất và thịnh nhất và trường tồn nhất ừ, có thể mang với quần đồ tay là hợp lý rồi và thậm chí mang với quần một số mẫu quần hiện đại vẫn ok và mẫu này nó sẽ là mẫu trường tồn bởi vì kiểu dáng nó luôn luôn trải qua bao nhiêu uh, thập niên mà chị đang uh, tìm hiểu thì thấy mẫu này là mẫu trường tồn và chắc chắn nó sẽ là một mẫu đẹp bởi vì nó đã đẹp và nó bền kiểu dáng rất là sang đặc biệt á đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhất cái điều mà kỳ lăng nói á, là ngoài mẫu mã đẹp chất lượng ờ, tốt nhất thì cái điều mà quý khách khi sử dụng sản phẩm phải đề cao nhất đó chính là cái độ êm và lọt vào chân rất đẹp nói chung là nó trọn cái đôi chân của mình đây là giày handmade bởi kỳ lăng và khi quý khách đặt giày của kỳ lăng thì chị Lan sẽ tư vấn theo từng cái đôi bàn chân của khách tư vấn để mà làm đôi giày nó cong theo gọi là cong theo cái cong thái học đó tức là nó ôm trọn khít cái lòng bàn chân của chúng ta và mang rất đẹp và đi rất êm cộng với chất lượng tuyệt vời thì một đôi giày đỉnh cao đẳng cấp vâng và như vậy là kỳ lân đã giới thiệu sơ qua về đôi giày à, da cá sấu và sắp tới sẽ có những đôi giày da đà điểu à, và thêm một vài mẫu mã mới nữa sẽ xuất hiện vì vậy hãy follow follow kênh youtube này cũng như là theo dõi like fanpage theo dõi cái trang fanpage này để cập nhật những cái video hấp dẫn mới tới cùng Kỳ Lân nhé một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem hết clip này Kỳ Lân chúc tất cả quý khách, tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury nhé Kỳ Lân Luxury.com Chào tạm biệt và hẹn gặp lại